Cô Nhụy xin chào các con Hôm nay cô xin mời các con hãy cùng nghe một câu chuyện cổ Grimm được mang tên Đứa con vàng Xưa, có hai vợ chồng nhà kia rất nghèo Gia tài chỉ có độc một túp lều nhỏ Ngày ngày hai người đi bắt cá Làm chẳng đủ ăn Bỗng một hôm người chồng lội xuống nước thả lưới cất lên được một con cá toàn vàng bác còn đang kinh ngạc ngắm nghía thì thấy cá lên tiếng nói này bác đánh cá ơi xin hãy ném tôi xuống nước tôi sẽ biến túp lều nhỏ của bác thành một tòa lâu đài tráng lệ bác đánh cá đáp ăn còn không có lâu đài để làm gì cá vàng nói tiếp Tôi sẽ lo cả chuyện đó cho bác nữa. Trong nhà sẽ có một cái tủ. Bác cứ việc mở ra là đã sẵn thức ăn ngon trong đó rồi. Toàn cao lương mỹ vị, muốn bao nhiêu cũng có. Bác đánh cá đáp. Nếu thế thì ta làm ơn cho mi cũng được thôi. Cá nói, Vâng, song bác phải hứa với tôi một điều Bác không để lộ cho bất kỳ ai trên thế gian này biết sự may mắn của bác do đâu mà có. Chỉ cần bác hé ra một lời là bác sẽ lại mất hết. Bác đánh cá bèn ném trả con cá thần xuống nước rồi về nhà. Tới nơi, bác chẳng thấy túp lều đâu nữa. Giờ đây là cả một tòa lâu đài đồ sộ. Bác đứng nhìn hồi lâu rồi bước vào thì gặp bác gái, quần áo lộng lẫy, đang ngồi trong một căn phòng vô cùng tráng lệ. Bác gái có vẻ hả hê lắm, cứ hỏi bác. Mình ơi, sao bỗng dưng lại được thế này? Ôi, sung sướng quá! Phải, bác đáp, tôi cũng vui sướng. Nhưng này, đói lắm rồi đấy, dọn cái gì ăn đi. Bác gái bảo, tôi chẳng có gì đâu, mà cũng không biết trong tòa nhà mới này có gì hay không. Bác trai nói, không khó đâu, đằng kia có một cái tủ lớn, lại mở ra xem nào. Bác gái mở ra thì thấy bên trong nào bánh, nào thịt, nào hoa quả, nào rượu nho như mời mọc. Bác sướng quá kêu lên, ta còn ước gì hơn nữa chứ. Hai người ngồi xuống cùng ăn uống, ăn đã no, bác gái hỏi. Nhưng nhà này, của ở đâu thế? Chà, bác trai đáp, hỏi chuyện ấy làm gì, tôi không nói được đâu, tôi mà hở ra cho ai biết thì chúng mình sẽ lại mất hết. Bác gái nói, được, nếu như không được phép biết thì tôi cũng chẳng thiết hỏi làm gì. Tuy miệng nói thế nhưng bụng lại nghĩ khác. Đêm ngày bác ta đứng ngồi không yên, bác cứ giày vò thúc bác trai mãi. Kỳ cho đến khi bác trai sốt ruột kể cho bác biết câu chuyện con cá thần đã bị bắt, được thả như thế nào. Kể chưa dứt lời, cả tòa lâu đài tráng lệ với cái tủ kia đã biến đâu mất. Hai người lại ngồi trong túp lều đánh cá cũ, người chồng lại phải bắt cá kiếm ăn. Dường như vận may đã định, bác lại bắt được con cá vàng phen nữa. Cá nói với bác, Này, nếu như bác lại thả tôi ra thì tôi sẽ trả cho bác tòa lâu đài với cái tủ kia, đầy ắp những thức nấu và rán cho bác. Xong bác phải cố giữ không được để lộ ai đã cho bác, bằng không sẽ lại mất hết. Bác đánh cá đáp, tôi sẽ cố giữ. Bác ném con cá xuống nước, về đến nhà bác lại giàu có như trước. Bác gái hả hê vô cùng song sự tò mò vẫn chưa thôi dây dứt bác. Chỉ vài ngày sau, bác lại tỉ tê dò hỏi nguyên do sự việc. Bác trai mới đầu cố xử, nhưng sau tức vợ quá, bác kể tuột luôn mọi chuyện. Tức thì chỉ trong nháy mắt, tòa lâu đài biến mất, hai người lại ngồi trong túp lều cũ. Bác trai phàn nàn, đã thấy chưa, giờ rồi lại chết đói. Bác gái đáp, Ôi chà, thà không có của còn hơn có mà chẳng biết của từ đâu đến, bảo tôi im sao được. Người chồng lại đi bắt cá. Ít lâu sau, bác lại bắt được con cá vàng lần thứ ba. Cá nói, Này, thế là cái phận tôi không thể thoát tay bác rồi. Bác cứ đem tôi về chặt làm sáu khúc, hai khúc cho bác gái ăn hai khúc cho con ngựa của bác ăn, còn hai khúc chôn xuống đất rồi bác sẽ được phú quý. Bác trai xách con cá về nhà, làm đúng theo lời căn dặn. Kết quả là sau đó hai khúc cá chôn dưới đất biến thành hai cây huệ vàng, còn ngựa đẻ ra một đôi ngựa con bằng vàng, và bác gái cũng sinh được hai đứa con, cũng toàn vàng. Hai đứa trẻ lớn lên non vừa khỏe vừa đẹp. Hai cây huệ với đôi ngựa con cũng lớn lên. Hai con bảo bố, Cha ơi, chúng con muốn lên ngựa vàng đi sang hồ bốn bể một phen. Bác trai bối rối đáp, Để các con đi rồi, rồi đây cha không được biết các con ra sao thì đành lòng sao được. Hai con nói, Hai cây huệ vàng vẫn còn đây, cha cứ xem hoa khắc biết chúng con thế nào. Hoa tươi là chúng con vẫn khỏe, hoa héo là chúng con đau ốm, hoa rụng đi là chúng con đã chết. Hai con lên ngựa ra đi, tới một quán trọ kia, bên trong rất đông khách. Mọi người thấy hai đứa trẻ bằng vàng đi vào cứ khúc khích cười và lên tiếng đùa cợt. Một chú nghe thấy người ta chế nhạo, phát ngượng, không muốn đi nữa mới quay về với bố. Còn chú kia vẫn cưỡi ngựa đi, Tới một khu rừng lớn, chú vừa định dục ngựa vào rừng thì có người bảo Không được đâu, không thể đi qua được đâu. Trong đó toàn bọn cướp của giết người, tất chúng sẽ sinh chuyện. Nhất là khi chúng lại thấy chú và ngựa của chú toàn bằng vàng, chúng sẽ giết chú mất. Xong chú bé không sợ, chú bảo Nhất định tôi phải đi và sẽ đi được Chú lấy da gấu phủ lên mình và phủ cho ngựa để không ai thấy đó là vàng nữa, rồi ung dung sụp ngựa phi nước kiệu vào rừng. Mới đi được một quãng đã thấy có tiếng xì xào trong bụi. Chú nghe rõ tiếng người gọi nhau, phía này gọi. Có một đứa vào đây, phía kia đáp. Cho nó đi, cái đồ vô dụng ấy kiết xác và trần trụi như một con chuột trong xó nhà thờ. Được việc gì Thế là chú bé vàng may mắn lọt qua được khu rừng bình yên vô sự. Một hôm khác, chú tới một làng kia, chú gặp một cô thiếu nữ đẹp quá, tưởng chừng như trên đời này không còn có thể có ai đẹp hơn. Chú thấy yêu cô nàng vô cùng mới lại gần nói. Ta rất yêu nàng, yêu tha thiết, nàng có ưng lấy ta không? Người thiếu nữ nhìn chú cũng thấy rất ưng ý nên bằng lòng ngay và bảo Vâng, thiếp xin theo lời chàng, thiếp nguyện suốt đời sẽ chung thủy với chàng. Hai người làm lễ cưới, đang sửa cuộc vui, bỗng người bố cô dâu về. Thấy lễ cưới con gái, bác ta ngạc nhiên lắm, hỏi Thế chú rể đâu? Mọi người chỉ chú bé vàng, lúc này vẫn còn đang khoác tấm da gấu. Người bố nổi giận quát không đời nào ta chịu gả con cho những quân vô dụng Bác tà muốn giết chú rể vàng Cô dâu vội ra sức van xin và nói Dù sao thì chàng cũng đã là chồng con rồi Con rất thương chàng Sau rồi người bố cũng siêu lòng Nhưng trong dạ vẫn chưa được yên Sáng hôm sau bác trở dậy thật sớm Muốn xem kỹ con rể Xem có đúng đó chỉ là một tên ăn mày tầm thường rách rưới không Xong, người nằm trong giường lại là một chàng trai rất đẹp, toàn bằng vàng, tấm da gấu vất bỏ dưới đất. Bác quay trở ra, nghĩ bụng. Tốt quá, may mà mình kìm được cơn nóng, bằng không đã phạm sai lầm rất lớn. Trong lúc đó thì chàng người vàng đang mơ màng, thấy mình đi săn rượt theo một con hưu rất đẹp. Sáng sau tỉnh giấc chàng bảo vợ ta muốn đi săn một bữa. Người vợ thấy lo, nài chồng ở nhà, nàng bảo, chỉ sợ sẽ xảy ra vạ lớn cho chàng. Nhưng chàng gạt đi, ta phải đi, và nhất định đi được. Nói xong, chàng đứng lên đi luôn vào rừng. Đi mới được một lát đã thấy một con hươu ngạo nghễ đứng chắn ngang đường, đúng như trong giấc mơ. Chàng vừa giơ súng toàn bắn, thì hươu đã nhảy vọt đi mất. Chàng liền rượt theo, băng qua hố qua bụi, suốt ngày hôm đó mà không thấy mệt. Đến chiều thì con hô biến đi đâu mất. Chàng người vàng nhìn quanh quất, thấy phía trước có một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà có một mụ phù thủy đang ngồi. Chàng gõ cửa, mụ già bước ra cất tiếng hỏi. Ngày đã muộn thế này mà ngươi còn quanh quẩn làm chi trong rừng? Chàng hỏi lại, Bà có thấy con hưu nào chạy qua không? Có, mụ đáp, còn hưu ấy ta biết rõ lắm. Vừa lúc ấy, một con chó nhỏ theo mụ từ trong nhà ra cứ hướng vào chàng trai mà sủa ầm ĩ. Chàng mắng nó, có câm không, đồ khốn, ta lại cho mi một phát chết tươi bây giờ. Mụ phù thủy nổi nóng hét lên, sao? Mỹ muốn giết chó của ta à Mụ phù thủy biến luôn chàng thành đá nằm lì tại đó Vợ ở nhà đợi mãi không thấy chàng về nghĩ bụng Chắc đã xảy ra chuyện gì rồi Nàng lo buồn hết sức Trong lúc đó Ở nhà người em đang đứng bên hai cây huệ vàng Bỗng thấy một bông gục xuống Chàng ta kêu lên Trời ơi, anh con gặp vạ lớn rồi con phải đi ngay, may ra còn cứu được. Người cha gạt đi, ở nhà thôi, mất nốt con thì bố biết làm sao. Nhưng người con vẫn kiên quyết trả lời, còn phải đi, và nhất định đi. Chàng bèn cưỡi lên con ngựa vàng, phóng ngựa phi thẳng đến khu rừng lớn, chỗ anh chàng đã bị hóa đá. Mụ phù thủy xà ở trong nhà chạy ra, gọi chàng và có ý định bắt nốt chàng Xong chàng không lại gần mà chỉ gọi với lại Nếu như mi không làm cho anh ta sống lại thì ta sẽ bắn chết mi Mụ phù thủy buộc lòng phải sờ ngón tay lên tảng đá Tức thì tảng đá lại hóa thành người Hai người con vàng gặp lại nhau Vui mừng khôn xiết Ôm hôn nhau rồi cùng lên ngựa ra khỏi rừng Một người về nhà vợ còn người kia về nhà cha mẹ. Người cha bảo, cha cũng biết là con đã cứu được anh con rồi, vì cha thấy bông huệ vàng kia lại đứng thẳng và tươi như cũ. Họ sống rất hạnh phúc đến trọn đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cô Nhụy xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ giấc mơ thật đẹp.